và đây là mặt tiền chính căn nhà của chúng ta căn nhà có diện tích là ngang 3 và chiều sâu là 8 được thiết kế một trệt một lầu tầng trệt thì phòng khách phòng vệ sinh và nhà bếp tầng lầu là hai phòng ngủ và nhà vệ sinh với hệ thống ban công phía trước và được chủ chào bán với giá là 1 tỷ 300 triệu căn nhà nằm góc hai mặt tiền được thế kế với không gian mở thuận tiện cho chúng ta buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ rất là ok nha quý anh chị đây là cầu thang ờ, thông lên tầng 1 phía dưới là nhà vệ sinh và phía sau cùng là nhà bếp căn nhà thì với tông màu trắng sáng và xung quanh ờ, được ờ, gia chủ ốp gạch lên 1m2 xung quanh nhà rất là sạch sẽ đây là nhà vệ sinh tầng trệt và phía sau cùng là nhà bếp bếp thì cũng được gia chủ lót đá hoa cương Phúc xin nhắc lại căn nhà của chúng ta có diện tích là ngang 3 và chiều sâu là 8 được thiết kế một trệt một lầu và được chủ chào bán với giá là 1 tỷ 300 triệu giá này chủ hứa cũng sẽ bớt lọc lá cho chúng ta nếu anh chị quan tâm tới căn nhà thì hãy nhanh tay nhắc máy điện thoại cho Phúc Thị số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà và chúng ta sẽ được gặp trực tiếp với chủ để làm việc và bây giờ chúng ta sẽ tham quan ờ, tầng 1 có hai phòng ngủ phía trước và phía sau đây là phòng ngủ nhỏ nằm ở ờ, phía sau có diện tích là 3 x 3 một căn nhà bé bé xinh xinh có diện tích là 3 và chiều sâu là 8 và được chủ chào bán với giá là 1 tỷ 300 triệu với công năng sử dụng là một phòng khách phòng bếp và phía trên lầu là chúng ta có hai phòng ngủ phía trước và phía sau rất thích hợp cho những đôi vợ chồng trẻ mới à, ra riêng nhà chúng ta có ban công phía trước khoảng 1 mét nhô ra ngoài rất là rộng nha ở đây chúng ta có thể à, phơi đồ trồng cây nhà của chúng ta thì nằm góc hai mặt tiền thuận tiện cho quý anh chị à, mua bán kinh doanh tạp hóa nhỏ lẻ đây là phía ban công bên hông cũng rất là rộng nha quý anh chị xung quanh dân cư thì ở kính tí nữa phút sẽ quay cái đoạn đường từ ờ, vị trí căn nhà của mình chạy thẳng ra đường vườn lài nó dài và về quốc lộ 1A ngay ngã tư ờ, đây bây giờ phúc sẽ chạy từ căn nhà ra tới ờ, ngay ngã tư vườn lài quốc lộ 1A cho quý anh chị xem nha chỉ ba bốn trăm mét à toàn bộ là đường bê tông có chiều ngang là 4-5 mét rất là rộng nha quý anh chị phía trước là chúng ta là đường vườn lại nối dài chạy thêm khoảng 2 300 m là chúng ta sẽ về tới ngã tư ờ, vườn lại An Phú Đông và thêm 1 km là chúng ta sẽ về tới Gò Vấp và thêm 2 3 km là chúng ta phải về tới sân bay Tân Sơn Nhất nha một vị trí rất là đẹp cho một căn nhà nhỏ có giá cũng rất là tốt chỉ 1 tỷ 300 triệu Nếu ờ, quý anh chị quan tâm thì hãy nhanh tay nhắc máy điện thoại cho Phúc số hội góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết ờ, video review căn nhà có diện tích là 3 x 8, một giá 1 tỷ 3 nằm ngay gần ngã tư Vườn lại, em Phú Đông, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những ờ, video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những khung giá về nhà và đất ở phường Thanh Lộc, Thạnh Sơn, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.